để tôi đi đi đừng có nói rồi ti ơi ti à Chị ơi Mày áo anh nha để cái áo vậy mới đẹp buông ra đi buông ra đi ra buông ra đi ngoài cởi áo ra rồi nè chống ngược lại chống ngược lên dạ. nè như nãy rồi nó gáy kìa nè dạ. tim mai vô mai vô tim chết mẹ cá con ăn sợi dai rắn cá ơi ơi đây đây đây đây mẹ đi, đi trước đi đi đi đi đi con đi đi đúng rồi không ăn cho mẹ không ơi chạy heo chạy heo chạy heo chạy heo chạy về voi à tí qua coi khỉ nè qua coi khỉ nè nhanh lên nhanh lên nhanh lên qua coi khỉ nè cháu đâu có ăn cái sợi sợi dây qua đây qua đây qua đây nè qua đây nè để tự đi đi mẹ đừng có đứng gần đó để quay đó mình đó ti ơi cười <laughs> ơi đá lông nheo Châu mỏ Châu mỏ ơi đây đây đây đây bông đâu bông nó xích giết rồi à bông đâu rồi qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây Tí, coi nè nè nè. Đây đi đi. Đây nè, đây nè, đây nè. kẻ kẻ kẻ hưởng kìa con. Kìa kìa kìa tí. Nè Tí tí tí. Kìa kìa. thấy không? Thấy không? Thấy con hưởng không? con hưởng không? Đó. Ừ. Đứng lại, lại gần đi. Lại gần đi. qua ngoài kìa qua ngoài kìa ngủ hết rồi con bự nhất nè đi đi đi đi đi đi đi đi ờ đi khỉ à đi khỉ à vườn rộng quá một xíu à rộng quá có mấy con à bên đó nó kìa ít rồi già nó chết hết rồi chết gì